cái máy còn cái máy đang ở ruộng kia này các bạn người đàn ông của công việc anh em vô vô vô vô phía trước ha vô phía trời xin lên xong rồi anh vào hả anh thắng thắng ơi rồi ờ, bây giờ chúng ta bắt đầu về nhà anh thắng nào ô anh thắng về rồi các bạn ngày hôm nay anh vũ và những người bạn ai cũng đều rảnh với mọi người ai cũng đều biết anh thắng và biết anh thắng là một người rất là mến khách nên ai cũng muốn vào đây chơi và bây giờ chúng ta sẽ đi à, bắt cá và bắt vịt các bạn kia kìa kia là nhà anh thắng các bạn một cái căn nhà cách xa đường xá cách xa khu dân cư một cuộc sống không bộn bề lo toan cuộc sống bên vợ bên con bên ruộng đồng cây cối cuộc sống mà mình nghĩ sau này về già chắc ai cũng mong muốn một cuộc sống như vậy bây giờ chúng ta bắt đầu khởi động tay chân và đi bắt cá nha các bạn nhé đầu tiên bây giờ là bắt cá các bạn giờ anh Thắng sẽ dẫn à, chúng ta đi bắt cá uh, lưới những anh em đây ai cũng vào nhà anh Thắng rồi nhưng mà riêng mình mình là chưa vào nào các bạn u uh, hồ kìa wow hồ có vịt nữa kìa wow mình đi bắt vịt đi các bạn bắt con nào bự nhất cho năm chục bắt bự lên mới có tiền nhá <laughs> tiền đâu bắt không dễ đâu <laughs> to có to yeah vịt wow vịt bự quá các bạn wow thôi kéo cá nè có vịt rồi wow quay gì đây bạn mình đang quay mấy anh em mình bắt vịt đây rất mệt wow vịt này sao to to thế nhỉ ở xa ngoài kia là đường cái và ta cách đường cái đủ xa để không nghe thấy tiếng xe cộ trong đây rất là yên tĩnh các bạn có cá rồi có cá rồi có cá rồi các bạn thấy không nó một nó nhấp nhấp nhấp nhấp nhấp nhấp từ kia là có cá rồi đó các bạn mày cá nó côn lắm mày chỉ bắt được cái này bớt lại đi cái con ba nương mà nó nhỏ xíu mà bớt lại con kéo đây rồi bỏ đây đây để sát xuống mới kéo nó bắt được cá lớn qua lơ qua lơ ờ. lại lên rồi đây đây cái nhỏ cái nhỏ quá bỏ lại rau muống đẹp này để sao tỏi để lại nước đầu tiên chúng ta sẽ xào rau muống rau muống mà nãy chúng ta hái rồi các bạn những con cá này thì nấu canh chua này sẽ nấu cháo các bạn và trong kia là con cá chúng ta đang chuẩn bị nấu canh chua này anh vũ sẽ chịu trách nhiệm đầu bếp ngày hôm nay cái này bán gì đây anh răng hồ châu hồ châu mấy cái máng này là bán đủ đủ thứ luôn à cái này à, hồi đấy à, hai kg ba ờ hai kg ba con này luôn ừ. Ừ. để là mắm hồ chúa cái này uống vô là có có, có tác dụng gì <laughs> uống vô á uống vô thì nó <laughs> đau đau đau lưng đấy à, đồ, đồ, đồ gì đây à, à, à. nhưng mà uống này nhiều nóng lắm nếu mà người yếu mà uống à, uống à, uống là nó hại người lắm ấy đang ngồi uh, chờ đồ chín các bạn anh em đang đang ngồi chờ đó rồi giờ sẽ ăn chứ ăn lúc <laughs> lúc chuẩn bị sẵn cái muỗng các bạn đói <laughs> quá thế chắc là biết là nó có ra nước không đây đây cho bùm xi làm thử đi mở thịt nắp ra coi <laughs> gì đâu quá, wow. ừ cái gì đấy ngồi vô đây nè mời hút kìa mời trong kìa chạy xong rồi các bạn ơi cho nước này đi miếng bồ cái này nữa nha miếng bồ được đá bỏ đá thêm cho nó ngon đấy mình bỏ nhiều đá vào cho nó mát wow anh em tôi nhìn thế <laughs> con chả dừa nhiều anh em đấy nhìn cái tay lướt nó bẩn quá bẩn cái gì nó ngấm nước nhiều nó mới bẩn nha à. ừ. rồi đặt quá các bạn một xíu một chút xíu uống chút xíu thôi <laughs> ngon không? ít thôi ngon không người nho mà không được uống này con uống đi được rồi em lịch sự không quả quả nho mà buồn quả chọc <laughs> à ui ui nóng quá bạn ạ giờ là thịt vịt của mình đã chín rồi giờ mình để nguội tí là mình ờ, sẽ chặt uh, làm thịt canh làm thịt canh hay là làm cái gì thuốc theo anh vui này cà sim anh vui này đấy cái đu ờ, đũa để mình qua bên vũ anh vũ và anh vũ làm gì nhá rồi. bếp của chúng ta tốn tiền tốn tiền thôi ờ anh vợ đang mình chơi cái nó chéo xem cháo của mình uh, thế nào rồi oh, rất ngon vô ngay xị vô trong nhà nói chung cây nhà lá vườn nãy giờ anh em công lao đuổi vịt rồi cái kéo cá rồi giờ thành quả có bao nhiêu thôi hôm mà anh em nhậu nhá dạ rồi, tất cả anh em vui vẻ nhá rồi là vợ chồng anh ấy nó rất là quý mình luôn anh em ờ, cho một chàng pháo tay coi như là lời cảm ơn anh ấy nhé rất là nhiều món luôn à bê kia kia thịt vịt nữa các bạn đây món à, rau muống xào tỏi này tỏi để nguyên luôn cá này thịt vịt này Ôi con còn cái nồi cháo của chúng ta kìa các bạn cái nồi cháo của chúng ta là đó thành đang để đó chia thành hai mâm nhá hai phe hai phe đẹp trai đẹp phe xấu trai nhá à. anh làm chưa làm việc anh là em hoang được cái gì luôn ừ. nhìn luôn coi chỉ có anh vũ thôi là ăn no rồi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 youtube á dạ. à, cũng nhiều người chia sẻ thấy bảo hay lắm dạ. thế thì anh chỉ nghe thấy thôi thế anh bảo là thế xin ai ship hàng cho anh thì à, vào thăm anh tí đúng không? Hôm nay à, dạ. anh vinh dự được thấy à, <laughs> chưa? Thì chúc em làm chương trình nó nó càng ngày nó càng vui và trên bạn bè xem thì nó thực tế hơn, nó hay. Nó thì các bạn luôn. Khi mà nghe được câu đó anh ấy nói là vinh dự khi mà được mình vào đây ngồi nhậu mình rất là vui không? Nghe được cái từ đó, từ vinh dự mình rất là vui cái từ nghe khi nghe được cái từ đó rất là cảm ơn anh và rất là nhiệt tình cả vợ anh ấy con anh ấy vào đây ai cũng vui vẻ niềm nổi mình hết các bạn à, rất là vui rất là cảm ơn anh ấy ngày hôm nay thế thôi anh, à, anh à, vâng. chúc là chương trình thành công thôi được dạ rồi cảm ơn okay anh ok nha, anh em bộ tay cái đấy đây bao nhiêu nỗi niềm trong lòng mình mình đã nói ra từ nãy rồi à, rất là cảm ơn anh à, thắng đây đã mời mình ngày hôm nay mình uh, tới đây và cũng rất là vui khi được uh, những anh em đây rất là nhiệt tình để hoàn thành cho video ngày hôm nay cũng xin tạm biệt tất cả các bạn mình hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video uh, lần sau của Buôn Ctv TV nha chào tạm biệt tất cả mọi người